rồi lời nói đầu tiên cho lộc phát tài xin chào toàn thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó đến với lại cái video này lộc sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bài bài lá anh em ơi đó đây đó là toàn thể những cái loại mà bài lá anh em hay chơi hay gặp sử dụng đó bài lỗ vuông nè bài lỗ tam giác nè rồi ờ, nói chung là nhiều lắm anh em bài lỗ thì nhiều loại đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là bài lỗ móc câu nha anh em đó móc câu thì nó như thế nào đây bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em mình có một cây ở đây này mình cũng đã khui ra trước một hộp đó, để làm cho anh em xem luôn cho nó dễ đây, mình để xuống lại rồi móc câu đây. móc câu ngày nay á nó cũng chung với lại bài chờ luôn nha anh em ba phân teo đây nè để mình rút ra cho anh em coi đây đó đây một anh em hai nè ba nè đủ nha anh em rồi bỏ xuống cứng nữa y, y chang luôn nha anh em đó y bài chờ nha anh em đó xè ra cho anh em coi cho nó rõ đây nè ừ. rồi xong quá mình sẽ để một lá lên để cho anh em thấy cho rõ hơn rồi. mình bỏ nguyên bộ xuống nè rồi đây mình úp vào cho anh em coi luôn rồi đó anh em coi thử giùm mình bình thường á bài lỗi tam giác á, thì trên đây nha anh em đây mình chỉ vào tay mình luôn nè đó được chưa đó. còn ô vuông nằm dưới đây nha anh em đây còn lỗi số nữa nha anh em lỗi số là trên đây đó được chưa còn hôm nay á, mình sẽ chỉ anh em và lỗi móc câu thì nó như thế nào thì đây mình sẽ test cho anh em coi luôn đây này anh em mình sẽ rút ra một vài con đây trước tiên này nha nó để cho anh em hiểu hơn đã đó. Đây, mình lật lên cho anh em này, đây là từ xì cho tới 10 cho anh em rồi tại sao là từ xì tới tới 10 đây trước tiên á, thì anh em mình nè để con xì lên cho đầu đã đây rút bên đây luôn cho anh em dễ thấy nha anh em thấy cái móc câu này không anh em đây cái móc câu là cho đây nè anh em đó đây là cái móc câu nè đó móc câu đây rộng này đúng không rồi bên đây á, là bít hết nha anh em đó được chưa thì con số 2 được chưa con đây là con xì đúng không con hai nó sẽ nằm ngay cánh tay phải bên đây luôn nha của cái móc câu đầu tiên ok chưa mình sẽ rút hai lên nè đây với là con một để đôi cho nên anh em coi ừ. vậy anh em mới hiểu được đây bên này á, là một nè còn bên này là hai nè anh em đó anh em nhìn kỹ nha được chưa rồi mình lắc lại cho anh em coi nè đó thì cái đó là cách phân biệt được chưa nó chỉ có khác một cái là con già nha anh em đó con da thì nó sẽ phun hết nha anh em đó nó sẽ phun hết nguyên một dọc được chưa cái móc câu này là đều hết luôn ok chưa rồi bây giờ nè mình sẽ test lại nè cho anh em coi nè để phải rút con da lên luôn cho anh em coi đây đằng đầm đây nha con đầm thì cái móc câu cuối cùng nó sẽ mắc này nè, đó chống một cái móc câu cuối cùng được chưa để mình lật con da lên cho anh em coi trước cho dễ nè đầm rồi đúng không giờ thì sẽ tới già. đây em nhìn kỹ nha đó đầm móc cuối cùng này anh em đó trống nè còn bên già nè đầy đủ hết nha anh em không có thiếu móc nào hết nha đó điểm nhấn nó chỗ đó thôi đây mình sẽ lấy bộ bài nè sóc lên đó sóc đều cho anh em sóc chuyên nghiệp anh em thích con gì mình dỡ con đó rồi đây giờ mình sẽ lấy một ít bài để cho cầm cho nó dễ nha anh em rồi đó khi mà để này nè anh em mình chỉ cần đếm nè anh em nhìn kỹ nè một nè hai nè đúng không đó trong cái ờ, móc đầu tiên nè đây số 2 này được chưa đây con hai là anh em mình rút luôn nè hai nè được chưa rồi tiếp theo đây cây đầu tiên thì sẽ là ăn xì nha anh em đó át miền Bắc mình là át đó còn trong miền Nam miền Trung là xì nha anh em rồi được chưa dở nè được chưa đó rồi tiếp theo nè rồi anh em nhìn cho mình đi đó không mắc một cái nào nha anh em con này là con già nha anh em đây anh em nhìn kỹ cho mình nha đó được chưa à lô lô xin lỗi anh em đây cho mắt mình nó hơi mờ tí đây bên đây đầm thì đây là ri nha anh em đây ri nha anh em xin lỗi anh em đó, anh em nhìn kỹ lại cho mình nha đó. rồi dở nè anh em này ri ok chưa rồi tiếp theo nè anh em đó anh em chỉ cần nhìn chú ý kỹ cho mình nha con này xì nè anh em đó dở nè rồi tiếp theo rồi anh em nhìn xem thử nha coi có đủ không nha đó mình là mình thấy đủ đó thì đây chắc chắn là già nha anh em hồi nãy á, là bị nhầm thôi chứ còn bây giờ là không lặn đâu được hết đó ok giờ dở nha đây già nè anh em đó anh em nhìn cho kỹ nha đó anh em nhìn từ ra qua đây nè full hết luôn nè đó không trống nha anh em rồi dở nè đó rồi rồi giờ để mình nói thêm cho anh em biết nè đó khi mà anh em đi chơi có được cái trong tay cái bộ bài móc câu này hoặc là những cái bài lỗi số này đó thì anh em mình sẽ cái phần trăm thắng với mình đó thì năm sẽ là từ 70 cho tới 80 phần trăm anh em đó còn những anh em nào á, chơi đỉnh cao á, thì nó sẽ là trăm phần trăm nha anh em đó anh em mà mắt tinh nhìn nhanh đó anh em luyện tập đó chỉ cần liếc ngang ừ là biết con nó con gì rồi nha anh em hoặc là những bài xì dách đó bài kéo lá rồi anh em đánh bài tiến lên cũng được chỉ cần đối phương xè bài ra là anh em biết họ đang cầm cái gì rồi nha anh em ok chưa đó rồi để mình à, nói cho anh em biết luôn là nhà mình còn bán rất là nhiều loại nha anh em ví dụ như là tài xỉu nè sóc đĩa nè bầu cua đó những cái loại đồ mà anh em làm thì cứ trực tiếp liên hệ với mình còn ngoài ra tất cả các loại game trên shop play trên android đó anh em đó cứ trực tiếp liên hệ cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em rồi anh em á xem xong cái video này á nhớ cho mình xin một like và một subscribe vào kênh nha anh em đó để mình có động lực để làm mình làm tiếp rồi anh em mua hàng á, liên hệ cho mình theo hai số điện thoại trên nè 0981 521 779 0966 521 779 sẽ gặp trực tiếp với Lộc đó mình sẽ trực tiếp cho anh em đó ok chưa rồi chào toàn thể anh em nha